nếu mà ba năm trước á, mà mấy ổng mà nghe lời á, hôm nay không còn một cái hãng à, điện tử nào bên tàu thì có phải là nước việt là hốt hết không lên luôn không đó là mình buồn là buồn cái chỗ mà nó không nghe mình biết trước mình nói trước quý vị ngồi coi lại ba clip 3 năm về trước đi hôm nay Biden cấm giận không có sản xuất gì qua bên Trung Quốc hết bây giờ mấy công ty Mỹ giờ nó chết đứng luôn á trời ước chi việt nam mở cổng cho tao đi vô việt nam à, bây giờ trong mắt của mấy thằng mỹ á nó nó coi việt nam với trung quốc là giống như một à không có chịu đổi thể chế á. ý mình nói vậy đó cho nên buồn là cái chỗ nghe thì nghe nghe cái phần nào mà ông thích nghe còn phần nào không thích nghe thì à, cứ giữ đảng thôi à. mà mình mình đã nói rồi đảng là quỷ quỷ duyên uh, phường quỷ chính quỷ cái gì cũng quỷ không thì là quỷ các mát là quỷ mà sa tăng mà nó xuống đây thì mình phải bỏ quỷ thì mình mới theo phật được mà đâu đâu có chịu nghe đâu nếu mà nghe giờ nước việt giàu rồi năm nay là cái xuân nay là vui luôn á biết như hãng điện tử nó vô apple rồi alon rồi giờ cũng đi về hết giờ tụi nó bơ vơ nó qua ấn độ qua nam dương qua mã lai 3 năm trước mà nếu mà họ, mà chính phủ Việt Nam mà chịu khó nghe đó bây giờ dần sướng biết mấy thôi bây giờ nói chuyện tương lai <clears throat> nói chuyện hối tiếc cũng chẳng có giúp ích được gì mình ít bây giờ nói chuyện cũ lắm ờ à, mà có cái tánh kiệt uh, vậy nè kiệt không bao giờ giận ai quá ba ngày nha à ai quýnh bậm mắt ok giàu cho mắt của tôi nó có sưng 7 ngày nhưng mà tôi cũng cũng, cũng giận anh ba ngày thôi à nhưng mà <laughs> nhìn kiến á, thì vẫn còn sưng phải không nhưng mà chỉ giận được 3 <laughs> ngày ở tánh ngộ lắm mau quên lắm trời cũng sanh ra cái tánh của kiệt cũng lạ hơn người thường đó. ít có ghét ai nhưng mà nói nói thẳng không à thì <laughs> nó vòng vòng mệt nó phải suy nghĩ chữ nó dốc <laughs> phải có gì tôi nói đại chứ rồi <laughs> cái nhân tài áo vàng đó muốn gì hỏi luôn đi lấy cái microphone cho cái nhân tài áo vàng con á áo vàng tóc vàng á sorry áo vàng tóc vàng hỏi gì hỏi đi à, tiểu bang nào massachusetts hả dạ không ờ, massachusetts rồi bay qua tới đây bay qua xong <laughs> rồi tốn vé máy bay quá trời hồi nãy có à, ai ngồi đây Florida hả tại, uh, cái này cũng uh, tới duyên được qua thôi sư phụ tại mấy tuần trước con có xin mẫu nói trước sau gì sư phụ cũng sắp đi làm việc rồi, cho nên uh, tạo con cái cơ hội để con qua con mấy bữa trước con ờ, mua vé được có ờ, qua đây đi về đi qua có 300 mà Rẻ lắm cho nên con đi luôn nè <laughs> Về Việt Nam hả? Đâu, qua bên sư phụ này chứ qua thăm sẽ về Việt Nam Tại vì uh, từ xưa giờ á <clears throat> Đức Thầy dạy á, với mấy chư Phật dạy á là ở Mỹ này á phụ chỉ là cái à, giống như đổ à, tập vợt thôi đổ cái móng thôi còn cái núi cấm cái núi cấm với nước Việt á, mới là chính nhiệm vụ chính nhưng mà mình chờ tới chính cái là mình cũng chính luôn rồi mình giờ năm mấy tuổi còn đi còn hơi còn được á chứ còn mà lên máy bay mà ngồi mười mấy tiếng mà bay qua bay về chắc hết sức biết đâu tết năm sau về sao sư phụ <laughs> <laughs> tết năm sau hả à? thường ông nghĩ tết năm sau tết năm nay nè nhưng mà thường á <clears throat> chuyện gì á mỗi một cái gì mà kiệt đi đâu chỉ cần đi rời khỏi thành phố này thôi thì là phải có lệnh bề trên muốn di chuyển đi đâu tại vì thấy một người nhưng mà không phải một người những cái gì mà đi theo đông lắm á bốn rồng với uh, à, 18 ông uh, vị a la hán nữa rồi thêm mấy ông thần mấy ông thần khác nữa nhiều lắm không có nói tên đây hết được cái gì đông lắm lúc nào đi cũng đo, mấy vị theo hộ đông thì phải phải phải hỏi ừ. còn đi về Việt Nam á có một lần à, <laughs> à, à, mấy vị nói á, sau này á là mấy ông rồng á xuất hiện nguyên hình luôn ba vòng vòng sài gòn cho <laughs> cái này không có cần thiết phải làm vậy nhưng mà mấy vị muốn hiện nguyên thân là nguyện nguyên thân thôi chứ hồi năm hai mười bốn mười lăm á kiệt đi về sài gòn á thì <coughs> bay qua hà nội lúc đó đi việt nam airlines thì hai ông rồng ông hiện nguyên thân bay hai bên á ở dưới người ta có chụp hình được á ở dưới thời đó người ta chụp hình được mấy cái đó. nghĩa là <coughs> khi mình ngồi trên máy bay thì mấy ổng bay cặp theo chiếc máy bay vậy ừ. mà ở dưới mình lúc ông bay vui á, mát hay gì á, quên á ông hiện nguyên thân luôn người ta chụp hình được ta quay phim được nữa ừ, kỳ đó Ủa sư phụ, còn uh, ngày với mẹ là các ngày số 8 vậy, ngày của cha là mấy ngày số 7 hả sư phụ? Thôi để... để... <laughs> Ngày đó hay à, có <laughs> còn muốn đổi đổi thì đi <laughs> <laughs> đổi sao đâu đó <laughs> còn mấy chục nghìn năm à. mà tới phiên này đổi là số bảy à, đâu đâu à, thì tại con ờ, con nghĩ vậy đó con hỏi là để cúng cho con đó mà nếu mà cúng mẫu thì cũng cúng cha luôn đó con nhớ là sư phụ con lần nói ngày với cha là ngày ngày bảy âm lịch cho nên con hỏi luôn phải mấy ngày thứ bảy dạ, là ngày không? 9 tháng giêng âm lịch ngày 9 cha đâu có nhiễm trùng cái gừng cổ mấy tuần ấy không lên đây chót chót <laughs> mấy bà con việt nam lo không biết bị gì đây nhớ vụ này nghe cái cửa thiên long sơn á chưa có được mở lại cho nên ngày 9 tháng giêng á, bà con đừng có bay về đây nha đông quá đông quá mấy cảnh sát nó tới nó nó nhốt mình á ừ. tại vì một người mà bay về đây á mà mình không cho ta lên cũng kỳ mà cứ nghĩ ngày đó ngày 9 mở cửa điện Ngọc Hoàng rồi ai cũng lên á đông lắm đâu có được tại mình chưa có được phép mà ở nhà lại được rồi cha ở đâu cũng có mà khi nào à, thông báo rồi á thì hả tới chứ còn kéo về đông quá à, cái giấy tờ nó đang nằm trên cái bàn thương lượng của à, luật sư á nó đổi ý là mình chết luôn á ngày không phải ngày 7 nha con nó giỡn thôi chứ rồi <laughs> nhớ số bảy mà dạ. <coughs> Xin thưa sư phụ Nhân vật nào, nhân vật nào đâu Dạ Xin thưa, xin thưa sư phụ, um, tôi là Thiên Thị Mai, con ở Seattle về đây. Nhật này. Ờ, hôm nay có duyên là gặp sư phụ trên núi Thiên Long Sơn. Sư phụ mở cửa cho lên được trên Việt Mẹ. Và hôm nay um, con xin hỏi sư phụ, khi mà con qua đời á, thì con để trên cái cáo khó là con là học thì có thể để là thiên võ thì mai được không để trên cái bia đá hả trên cáo có rồi trên cái bia trên cái bia mộ có như vậy có được không quá được Cho mình đủ họ hết phụ là họ nguyễn mà dạ ừ. thưa sư phụ làm vua nhà nguyễn cũng nhiều cũng họ nguyễn bữa ừ. nay cái cũng không biết họ gì tại bà cố của sát phàm này à, hồi xưa có bầu á đi mang ông nội đi vòng vòng cái giờ cái lấy cái họ của ông nuôi thôi à chứ còn cái họ ngô này không phải nghe à, mình không biết mình hỏi gì luôn á tại xưa mấy ông già xưa nó nhiều vợ lắm cái chuyện chuyện gia đình thôi là mình nói cho người ta hiểu thì và có bầu rồi bỏ bê như vợ nhỏ vậy đó cái bà đi đi rồi gặp cái ông khác rồi nuôi ông khác nuôi ông ông đó ông nuôi nhưng mà ông đâu phải là tác giả đâu lấy họ ổng là họ ngô tới giờ cũng chả biết mình hỏi gì luôn ừ cho nên giờ ngô cứ ngô đi nhưng mà ở ngoài ta hay kêu ngu lắm <laughs> thì cứ ngu cũng được hoặc là, hoặc là ngốc à, ngô ngu ngốc <laughs> ngô ngu ngốc ừ, cũng hay nhưng mà xưa lúc mở chùa đó lúc thời mà ở chùa Tan Quang đó, năm mấy ta 2008 mình à, với mở núi nữa cái mấy thầy mấy học tử đó, đứng ngồi sĩ giả mình tối ngày cái nói giờ à, tôi đổi tên rồi nghe tôi là ta cái hỏi mày là tên gì tại kêu tên ngô tuấn kiệt chửi hoài nó nói, tôi tên là đuôi điếc câm cái chửi nó đã thì <laughs> từ đó mấy phật tử mà lên núi chửi mình á chửi ngô cái ủa ngô nào đâu có ngô nào ở đây đâu tao chửi mày á ủa tôi là ngô điếc câm mà tôi đâu ăn ờ, ngô <laughs> tại vì cái nói mình là bị khùng với bị tà đó rồi mà nghe lời mấy ông thầy quốc danh ở đây nè ở đây là thầy quốc danh không à nói với đạo phật nhiều chuyện vui lắm cho nên mình có nhiều tên lắm đuôi điếc câm cũng là cái tên nữa đúng ra là phải thiên đuôi điếc <laughs> mới chịu nổi cái thế gian này chứ nếu không có cái tên đó là chắc chịu không có nổi đâu á trong mắt của Kiệt á 8 tỷ người á cũng y như mình nói này hơi là quá đáng nha giống như mình à, có có phim mấy con à, trong à, Africa đó à, con này con kia vậy đó rồi con con giữ con hiền rồi có những con đồng đội của nó giống như con à, trâu bị con kia ăn thịt mà đứng nó ngó vậy đó thì họ không có hiểu khi mà, mà, mà cái đường đi về trời á, rất là dễ đối việc nó không có khó dễ ợt chỉ cần mình đời bình thường thôi chứ đừng có làm cái gì rồi quái ồ hay là à, quá đáng giữ cái giới luật bình thường đó nhân lợi nghĩa chí tính thôi là được về trời rồi không có cần phải hạ thủ công phu hay nhập thất hay ngồi thiền giỏi hay là ăn chay trường vậy á nhưng mà phải ăn chay thì nó nó nó thanh tịnh hơn rồi mình bớt bệnh hơn mình sống dài hơn phải không chứ không phải ăn chay thành phật nha bây giờ mấy ông thầy ăn chay không thành quỷ không rồi sao bây giờ ông nào có ăn chay đúng không mà ông thành gì ông thầy gì à, ở dưới miền nam coi ly á vì sợ mó người ta bây giờ bị thưa sáu bảy triệu đó thích trí trí gì đó chùa bát nhã đó ừ. ông đâu ăn mặn ngày nào đâu thì thấy mấy người báo với youtube nó nói nhưng mà đức thầy có một lần cách đây hai ba năm ngài kêu mọi chúng ta giờ phải ăn chay trường hết <coughs> đức ờ, đức thầy đức quỳnh phú sổ mà à, bây giờ mấy cao đồ với thấp đồ bữa nay việt nam có thằng nhí đồ nó hay lên nó nói gì đó ta tại mấy cái cơ đó mấy cái đó thuộc lòng lên nó nói thôi rồi cứ coi theo thời tiết rồi cái này cái nói vậy mà <coughs> coi nhí đồ đi nhí đồ thấp đồ cao đồ mà họ cứ nói anh làm gì anh không phải đạo hòa hảo sao đức thầy cứ ờ, gặp anh dạy anh nói chuyện anh sao không ờ, tôi là là đệ tử sao không gặp tôi đó đi kiếm ổng mà hỏi <laughs> tao đâu có biết mà nhiều người hỏi nhiều cái kỳ lắm họ cứ chấp theo cái lối của thế gian không à không bao giờ họ nghĩ được cái đó gọi là cái ngã đó, phạm thượng đó chứ ngày xưa lúc mà đức thầy ra hành đạo đâu có ai chấp nhận ngài đâu còn bây giờ mình thấy như thế nào mấy chục triệu người hồi xưa chúa giêsu cũng vậy thôi à lúc ông ra nói chuyện đâu có ai biết không ai đâu còn bây giờ là mình hiện nguyên hình nguyên xác luôn á trong tay à, có mấy cái gì là cho thấy hết luôn á mà họ cũng không chơi chơi à tại vì cái thời nay á, mấy vị nói là con người nhiều cái vật chất quá tại vì một ngày quý vị nên nhớ nha cái điện thoại bất, bất cứ cái vật gì nó có tiện lợi đều có cái hại của nó ấp phiện á nó cũng có thực cứu người ta trong lúc người ta đau đớn á nhưng mà nó lại hại đúng không giờ mình coi cái điện thoại nhiều quá mình dính, dính chấp trên mấy cái màn hình những cái xấu á ma quỷ á nó cũng đi theo cái đường này mình coi cái gì mà coi cho đúng nghe kinh phật nghe gì gì thôi còn nghe thầy cũng phải nghe cho đúng nghe chặt là làm hư cái đầu của mình cái đầu của mình á, mình đừng có nghĩ mình ba chục tuổi hay là bảy chục tuổi là mình kinh nghiệm đường đời không phải cái đường đời đi kiếm ăn kiếm cơm kiếm cái paycheck kiếm tiền là khác còn có đường đạo á mà mình năm chục tuổi mình mới biết đạo á mình cũng vẫn là baby á tại vì những người mà vô đạo sao lúc nào cũng gọi cái đứa nhỏ xíu mà vô đạo trước là huynh với tỷ không á nó không có tính theo tuổi tác nó tính theo cái sự hiểu biết thì khi mà mình coi cái đó rồi mình tin cái đó hiện bây giờ trong nhóm hộ thiên của mình nó có hai đệ tử đang bị ma nhập tâm rất là gần với kiệt luôn mà từ từ nói tại mới à, mấy gì mới nhắc mẹ mới nhắc con phải dạy đệ tử lại nói gì là phật con nói rồi tại nó không tin đâu từ từ, từ đi nói này không nói nói đây nãy giờ quay với ta <laughs> livestream <clears throat> thật sự có sự liên hệ thầy trò hôm nay thân mật mấy gì gọi là những người hộ pháp không á à, ờ, bởi vì à, ờ, kêu giống như à, mấy mấy người xung quanh đó là hộ pháp có hai hộ pháp à, còn phải coi chừng à, đang bị à, nhiễm nhiễm tà ừ. thì thôi đổi đề tài khác bên à, nhí đồ cao đồ thấp đồ cứ à, nói à, sao sao họ thì họ nghĩ đức thầy không có không có bao giờ đi nói chuyện với một người không có hiểu đạo à, không có phải là đạo hòa hảo họ cứ nghĩ đơn thuần vậy đó <laughs> đó để cho đức thầy ông xuất hiện ông giải thích ngài sẽ xuất hiện đó đừng có tưởng thường ngài ông xuất hiện mình cũng ngồi đây mình chót chót mình sẽ ra clip 191 ra dài dài 192 93 94 lên tới 900 luôn nữa <laughs> chắc chết luôn lên tới clip 900 là thôi không biết mình còn răng để mà, mà nhai cơm không nữa cái mà những cái người mà rất là phục và tin kiệt á là những người họ có cái điển có linh căn và những người mà lên núi á, là những người mà tin mà gặp mà lại mà sát đất á, giống như bữa đi Houston cũng vậy cũng có cái người đó cũng có cái điển á bà gặp bà mừng quá bà vậy đạch đạch đạch vậy đó trên núi bị cái này bao nhiêu năm nay biết nhiêu người rồi thì những người đó họ nhìn được còn người thường á, thì chỉ có tin hay là không tin thôi mà khi mình ở đây nè bộ ở việt nam biết bao nhiêu mấy vị gọi là cao siêu cao tăng người ta không nhìn thấy à thì những cái những cái cao đồ hay là những cái người nào mà ngã mà lên mà chống đối với thiên tâm á, mà nói xấu thiên tâm á, là do một cái thế lực chính trị thôi chứ còn người mà đã học đạo để trong tâm linh cả những thầy hòa thượng có ai mà gan lên đây dám nói về nói về, về, về đâu chỉ có những người vô minh họ muốn câu view họ nói đại mấy cái thôi còn bằng cư cư sĩ mấy cái đó là tà mình không có nói được phải không thì mỗi nó có bên chính trị nó có ban tiên giáo của nó nhưng mà mình nói chung dung những cái thành phần gọi như là chùa chiền hay là những cái vị à, lớn hòa thượng họ có cái à, có thằng thông á mình nói thằng thông mấy người thằng thông là người ta biết đâu phải dễ mà lên đây muốn làm gì muốn nói gì mà nói mà không có mà dám nói có bảy dòng hào quang là có thiệt á người thường không có những vị thầy lớn cũng không có luôn đi biết bao nhiêu mấy con Rinpoche mà bên đây Tạng mấy vị cao hai dòng là dữ lắm rồi ba dòng là dữ lắm rồi mình người thường mình có bảy dòng mà ở trên cho mình nói thì mình nói ở trên cho lộ cơ con là ai con nói chữ kiệt là tên của con á đức thầy lúc trước đó nói ở ờ, vậy mà họ cũng vẫn chơi chơi đó là không phải là là là cái ngã là là cái gì mục đích của mình á là để cho đoàn kết cái đạo tại cái đạo này cũng là do đức thầy ngài lập ra nha không phải một mình tuy là cái chân mệnh là thiên tử nhưng mà làm sao mà biết được mấy cái này thì thầy phải dạy từ từ từ từ mà phải lấy một cái thời gian dài biết bao lâu á thì mình mới hiểu được chứ một một ngày một buổi hay là một tháng cũng khó mà biết lắm hôm nay cái đạo nó thành hình vững như vậy có thiên long bát bộ gia hộ rất là nhiệm màu đó là thiền bát nhã còn ở bên những cái mà đọc theo kinh sấm người ta cứ nghĩ là thiền bát nhã là phải có một chiếc tàu á nghe ba vòng vòng trong không gian á à, cái mình nhảy lên nó không phải như vậy thiền bát nhã là cái này thôi nó là thiệt á là dấu thiên tâm là thiền bát nhã của thời nay chứ đâu phải là chiếc tàu chạy dưới nước hay chiếc tàu bay khơi khơi đâu